À, mến thưa quý bà con cô bác, à, Minh Toàn đang à, đứng tại à, các cái cầu tàu mà đi ra ngoài Cát Bà của Tuần Châu. Thì ở đây trên các cầu tàu này và Minh Toàn đang đứng ở giữa cầu tàu và trên cầu tàu thế này thì quý bà con cô bác có thể cảm nhận được những cái, cái tiếng cót két nghe rất là sợ ghê tai giống như ở trong các cái phim kinh dị bởi vì à, nước sóng đánh thành ra là các cái sắt nó dao động và chạm vào nhau nó nghe tiếng cót két luôn và tại đây thì à, quý bà con cô bác khi mà chúng ta ra, ra cắt bà thì chúng ta sẽ lên được những con tàu như thế này để chúng ta ra ngoài cắt bà đây là các cái phao phao nổi con nổi của cầu tàu anh chủ thủ lái tàu đấy chúng là con cơ bác cảm nhận được tàu này bằng sắt ngày xưa là toàn làm đóng tàu là kỹ sư đóng tàu neo sắt đây khi bà con cô bác ờ, nhìn thấy các cái ờ, xăm lốp này người ta dùng để làm làm như thế này để nó chống va đập và đây là một cái con tàu mà đang đi tham quan đây tàu nó sẽ neo đậu uh, như thế nào thì uh, quý bà con của bác uh, nhìn cái cảnh này để biết cái cách uh, tàu neo đậu mà tàu neo đậu là nó hay uh, chạm vào các tàu khác như thế chính vì thế mà uh, người ta hay treo các cái phao các cái lốp và đây là thả dây đây là cái cái cái neo tàu đây, đây là các cái neo tàu đây là phía tàu sẽ cập bến khi tàu cập bến thì quý bà con cô bác cũng có thể thấy được các du khách đi theo cầu tàu và đi lên khi mà tàu vào bến thì người ta sẽ thả các cái neo tàu như thế này quý bà con Đấy, các neo tàu này đây là các ổ điện ba pha đây là người nước ngoài ờ, với bà con thằng gái đi rung lắc cả cả cầu tàu ấy nhỉ úi giời úi giời Đây, trong tàu thì ờ, Minh Toàn sẽ có dịp mà gửi đến quý bà con cô bác những cái hình ảnh ở phía trong những con tàu này. À, hôm nay Minh Toàn chỉ là đi phía ngoài thôi. À, Minh Toàn cũng à, xin gửi lại cái hình ảnh này đến quý bà con cô bác. Đây con tàu này là mới đưa du khách ờ, từ ngoài Cát Bà à, du lịch ở trên Vĩnh à, trở về với đất liền khi về đất liền thì à, à, sẽ bắt các cái cầu tàu này để cho quý bà con cô bác đi từ tàu đi lên đây là cái cầu tàu và tàu à, nó chỉ là bắt đi để áp sát vào cầu tàu thôi chứ nó không vào sát đây được bởi vào sát đây thì nó là nó bị vướng vào cái lạch rồi em nên thưa quý bà con cô bác đây là những cái cảnh mà ở Tuần Châu ở trong bán đảo Tuần Châu trong này thì có các cái ờ, ở đây ví dụ như các đây là các cửa hàng mà sẽ bán nước cho quý bà con chúng ta uống nước nghỉ ngơi thì chúng ta vào ở trong cái khu này khu nhà này ở đây thu hút rất là nhiều ờ, khách du lịch nước ngoài như đằng trước quý bà con cô bác là một số cái khách du lịch nước ngoài gái này cũng ờ, khá là cao phải mét ờ, bảy mươi mấy đấy về với tuần châu thì quý bà con cô bác cảm nhận được cái sự sạch sẽ ờ, và không khí ở đây đến cái cả cái sọt rác thì rất là đẹp đây toàn bộ đây là những cái ờ, không phải là toàn bộ các con tàu mà đây là một số cái con tàu để ờ, giúp ờ, bà con cô bác chúng ta di chuyển ra Cát Bà và cũng như là ra ngoài Vịnh Anh ơi các cái tàu này là ra cắt bà hay là ra vịnh Hạ Long này dạ. Ra vịnh Hạ Long Có ra được cắt bà không anh? Ờ, ờ, ờ, à vâng Còn đây là ra vịnh là Hùng À vâng Cảm ơn anh Đây là những con tàu mà đi ra vịnh là nhiều quý bà con ạ và Minh Toàn xin phép đi xuống dưới cầu tàu này một chút để quý bà con có thể nhìn thấy được cái cầu tàu thưa quý bà con cô bác ờ, Minh Toàn ờ, đang có mặt tại bán ờ, đảo quốc tế Tuần Châu và hôm nay Minh Toàn đang xem cái con máy bay này nó xuống nước một điều mà Minh Toàn bây giờ mới được nhìn thấy rất là lạ